Ờ, xin chào anh em à, Ngày hôm nay thì mình có cái con ờ, Redmi Note 11 ở đây này à, Thì anh em nhìn thấy cái hộp màu trắng này Anh em biết đây là hàng nội địa của Trung Quốc đúng không Thì uh, Redmi Note 11 đấy, 11 Pro và Redmi Note 11 Pro Plus Thì uh, thời gian ở đây nó ra Ở bên Trung Quốc bán khá là sớm Và bên mình đã bán cái này mấy tháng rồi Bán rất là nhiều Nhưng mà cái vấn đề là Bây giờ đến cách đây uh, tầm một tuần trước ấy, Thì Note 11 mới có tiếng Việt Còn Note 11 Pro và Pro Plus chưa tiếng Việt Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt cho chiếc máy này Bởi vì anh em mua online của mình rất là nhiều rồi Và hiện tại đang cầm máy trên tay và nhiều anh em không biết cái cài tiếng Việt làm sao Và anh em nào đã mua ở chỗ khác cũng vậy Cũng không bây giờ không biết cách cài tiếng Việt làm sao Thì các anh em xem clip này để mình hướng dẫn nhé Thì khi chưa cài tiếng Việt thì cái này nó có rất là nhiều bất cập cái này có rất là nhiều bất cập cái nốt 11 Pro thì ít bất cập hơn cái này nốt 11 này rất là nhiều cái bất cập ví dụ như là Google thì hiện tại chưa dùng được chúng ta hoàn toàn chúng ta không thể dùng được những ứng dụng của Google luôn đối với những Redmi Note 11 này trừ cái YouTube và chúng ta có thể cài YouTube van hay là uh, chúng ta phải dùng những cái phần mềm khác thì mới dùng được còn lại là Save Play hay là Google là chúng ta hoàn toàn không dùng được cái của Google cung cấp chúng ta không dùng được thì bây giờ chúng ta chạy tiếng Việt thì sẽ là giải quyết tất cả các vấn đề đấy đó cái tiếp nữa là con Note một Pro và Note một ừ, thường này thì nó có một cái vấn đề nữa mà anh em kêu mình rất là nhiều luôn đó là cái thông báo của Zalo và thông báo của Facebook Messenger nó gần như không có có nghĩa là nó bị uh, chậm cái thông báo đấy thì có nhiều cách fix nhưng mà nó chỉ fix mang tính tương đối thôi đó, nói chung là là là, là rất là bất cập những vấn đề đấy thì đây là cái clip mà hướng dẫn anh em cách chạy tiếng Việt cho Red Remote 11 này để khắc phục toàn bộ những cái lỗi đấy có nghĩa là chúng ta sẽ chạy là có tiếng Việt này chúng ta sẽ dùng hoàn toàn những ứng dụng của Google này và chúng ta sẽ không bị chậm thông báo Facebook và thông báo Zalo nữa đó thì anh em cùng xem nhé thì việc đầu tiên mà khi anh em mua chiếc máy này về đó anh em mở ra ấy, thì là nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung đúng không anh em đó mở ra này và chúng ta sẽ không cài được Google và cái à, để chạy được tiếng Việt này chúng ta phải xin quyền unlock chúng ta phải xin quyền unlock sau 7 ngày chúng ta mới unlock được máy và chúng ta chạy tiếng Việt nhé thì bước đầu tiên là bóc máy ra đây mình bóc máy ra rồi và nó sẽ như này này đó, em phải chọn tiếng Anh nó không hoàn toàn không có tiếng Việt đâu nhá chọn tiếng Anh đó chúng ta sẽ phải uh, chúng ta sẽ bỏ qua đi chúng ta sẽ kết nối sau nha và chúng ta kích hoạt như thế này đấy cứ tất cả cái gì thì anh em không biết cứ bỏ qua hết cho mình đó cứ tiếp tục thôi và bỏ qua đồng ý những cái điều khoản của đấy um, này chúng ta sẽ chọn hai chế độ là mặt màn hình full hay là màn hình nút này đó mình ờ, chế độ nào mình có thể dùng được mình cứ chọn mặc định đi đó khi kích hoạt xong nhé đây sau khi kích hoạt xong thì nó như này hoàn toàn không có ứng dụng gì của Google cả có những cái ứng dụng của Trung Quốc đây thì chúng ta xóa bằng cách chúng ta giữ màn hình này nha chúng ta ấn vào đây đây ấn vào đây đấy, để chúng ta xóa đi ok đó ta xóa đi nhá Đấy, ứng dụng của Trung Quốc thì chúng ta xóa hết đi đây chúng ta ấn vào uh, được, ok chúng ta ấn vào cái uh, gỡ ứng dụng này đó chúng ta xóa hết ứng dụng của Trung Quốc đi nhá đây, gỡ hết đi đó sau đó chúng ta cài những cái mà chúng ta thích vào ví dụ như là chúng ta không có Google Play cái này không Google Play như Note 11 Pro hoặc Note 11 Pro Plus thì sẽ có Google Play nhưng cái này không có thì chúng ta sẽ vào cái trình duyệt để chúng ta download cái APK Pool để chúng ta có thể download được những cái ứng dụng mà chúng ta cần đấy nhá thì chúng ta vào trong trình duyệt chúng ta ấn vào cái bàn phím mặc định thì là phía Trung Quốc như này chúng ta ấn vào cái này chúng ta chuyển sang b nhé chúng ta ấn google.com thì khi ở Trung Quốc thì chúng ta không vào được đâu nhưng ở Việt Nam chúng ta vào google.com à quên chưa kết nối mạng à, mình phải kết nối mạng này. ngay lúc kích hoạt đầu mình phải kết nối mạng mà mình quên mình bỏ qua mất đây bây giờ mình sẽ kết lại này nhá Đấy. Đó. ok đó, chúng ta dùng tạm một tuần thì chúng ta phải cài được cái gì chúng ta chơi đúng không đó, chúng ta ấn uh, ờ, apk nhá apk này apk đó đây vào trong cái ta Apple này chúng ta tải cái ứng dụng này vào đây là cũng là một cái chợ giống như Google Play ấy và chúng ta có thể dùng được ở trên chiếc máy này nhưng mà chúng ta dùng cái này chúng ta tải Google Play hay chúng ta tải YouTube của Google Play của Google về chúng ta không dùng đâu đó thì cái này chỉ để mang tính chống cháy trong một tuần thôi bởi vì rất may bây giờ có tiếng Việt rồi cái um, Note 11 Pro Plus um, và Note Pro khả năng là sau tuần sẽ có tiếng Việt thì mình sẽ làm clip hướng dẫn cho đấy xong bây giờ mình sẽ dẫn Note 11 trước nhá đó thì bây giờ khi mà chúng ta mua máy về thì chúng ta cài cái APK Pua chúng ta có ứng dụng là chúng ta dùng tạm rồi và chúng ta sẽ phải xin quyền unlock để sau một tuần chúng ta có thể chạy tiếng Việt thì uh, chúng ta sẽ chuẩn bị là một cái sim có 4G nhé một cái sim có 4G đó chúng ta phải chuẩn bị một cái sim có 4G này đây, chúng ta sẽ lắp vào thì máy này nó chỉ là unlock để chạy tiếng Việt thôi chứ mặc định là nó sẽ dùng được tất cả các sim trên toàn thế giới rồi nên về Việt Nam chúng ta dùng sim nào là chúng ta thể dùng được đó, chúng ta lắp vào nhé đây thì bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta tạo một cái tài khoản uh, Mi Cloud đó chạy tài khoản Migala trong này này đấy nhá chúng ta sẽ ấn vào cái à, đây mình vào lại nhá rồi anh em nhìn nhá đây cái này thì anh em nào xem kỹ clip của mình phải xem kỹ nhá thì anh em nào có thể làm được đó chúng ta sẽ vào cái này này đó thì bây giờ chúng ta sẽ chọn à, bấm cái số điện thoại chúng ta vào đây là cái sim là anh em nắm được cái số điện thoại nhé đó. chúng ta chọn Việt Nam chúng ta bấm cái số điện thoại của chúng ta vào đây 0925 833 633 đây là số điện thoại của mình đó chúng ta chờ nó gửi tin nhắn về này ok rất đơn giản thôi là chúng ta đã tạo được tài khoản mi rồi ok chúng ta đã tạo xong tài khoản mi nhé còn nếu anh em nào có rồi anh em đăng nhập bằng số điện thoại và là và, và mật khẩu vào đó thì bây giờ chúng ta sẽ xin quyền bằng cách là chúng ta ấn vào um, quay lại phần setting thì chúng ta ấn vào my device thiết bị của tôi đó, chúng ta ấn vào ospec nha tất cả các thông tin chúng ta ấn vào cái menu version này này chúng ta gõ 5 lần đây chúng ta mở mở cái uh, gọi là cái trình nhà phát triển lên đó, ấn lên 5 lần thì nó sẽ báo là bây giờ mình đã nhận thở nhà phát triển này đó nha có là new version có vào 5 lần này đó, chúng ta quay lại này chúng ta quay lại phần uh, cài đặt ban đầu này chúng ta sẽ vào cái phần là uh, audio setting này đó chúng ta vào đây chúng ta sẽ vào cái phần là trình cài đặt nhà phát triển nhé đó dịch tiếng việt là develop option đấy cài đặt nhà phát triển cho vào đây này đấy, chúng ta sẽ kéo dưới chúng ta chọn cái phần là mi unlock status đó mi unlock status chúng ta vào đây thì bây giờ chúng ta sẽ áp cái tài khoản này vào thiết bị để chúng ta xin quyền unlock đó, ấn vào đây thì tất nhiên là nó sẽ không cho dùng wi-fi đâu nó bắt chúng ta phải dùng 4G thế là mình mới nói là cái sim này là chúng ta phải có 4G nhá đây, đó, nó sẽ mất một chút đấy đó, nó sẽ bán thành công còn nếu mà sim của các bạn mà không có 4G thì nó sẽ không bán thành công được thì lúc đấy là chúng ta có thể là chọn một cái sim khác có 4G nhưng mà vẫn giữ nguyên tài khoản được đấy bây giờ thành công nhá nó báo là như này thành công đó, ok thì sau 7 ngày chúng ta sẽ chạy unlock và chạy Việt ok chúng ta cùng chờ 7 ngày nhé và lưu ý này 7 cái sau chúng ta làm ấy là chúng ta phải có một cái máy tính chạy Windows máy tính chạy Windows 7 trở lên Windows 10 thì càng tốt và có kết nối mạng internet để chúng ta có thể download được cái firmware cho chiếc máy này firmware chiếc máy này rất là nặng nó rơi là khoảng 4 gb nên là mạng phải nhanh thì download sẽ mới nhanh được ok hẹn anh em 7 ngày sau nhá ok được à, một tuần rồi nhá đó, khi mà được một tuần đấy thì chúng ta sẽ tiến hành cài rom tiếng việt thì cài rom tiếng việt đơn giản thôi đó là các bạn cần phải chuẩn bị một cái ờ, sợi cáp USB xịn xịn một tí thì ở đây thì mình sẽ lấy cái sợi cáp này luôn nhé lấy sợi cáp theo máy là an toàn nhất đúng không và tất nhiên rồi cần một chiếc máy tính bảng à cần cần một chiếc máy tính chạy Windows và có kết nối mạng internet nhá đó thì bây giờ là chúng ta sẽ thao tác ở trên uh, máy tính trước đó anh em nhìn vào các bạn nhìn vào máy tính nhá ở đây thì mình sẽ phải tải những cái thứ sau đó là mình sẽ tải một cái gọi là cái Xiaomi Unlock Tool đó thì mình cứ gõ trên google nó có tất thôi xiaomi unlock tool đó cái xiaomi unlock tool này mình cứ tải trên trang chủ google thôi nó là cái này nhá đó cái thứ hai là mình một cần cái xiaomi Flat tool xiaomi Flat tool cái này chạy đo quốc tế nên cần xiaomi Flat tool nhá Flat đây không cần phải bản pro đâu chỉ cần VLAV smart uh, tool thôi đó thì cứ lên cái diễn đàn này mình đa về thôi dễ thôi mà đó. đây này cứ đa các bản mới nhất nhá cứ đa các bản mới nhất ok cái thứ ba nữa quan trọng nhất đó là cái firmware thì chúng ta sẽ vào cái trong web mình hay dùng ấy là phim mi firm trong web này của Việt Nam mi firm đây mi firm.net đây là chúng ta cần phải đao ba cái này về thì cái này là cái nặng nhất chúng ta sẽ gõ đây là nốt 10 nhá à nốt 11 nhá nốt 11 máy nào chúng ta dùng thì chúng ta lấy máy đấy thôi nốt 11 5G nhá Redmi Note 11 5G đó đây chính là con máy của chúng ta đúng không đấy thì hiện tại nó chưa có ROM của global nhưng nó sẽ có là Ấn Độ ROM này thì cũng là ROM quốc tế thôi chúng ta ấn vào India chúng ta đao cái bản này về nhé, đao cái bản mà chạy qua phát bút đấy chúng ta đừng đao file zip file zip đấy bản thân mình cũng chưa chạy bao giờ mình dùng cái phát bút cho nó dễ đó mình sẽ đao này về đó đao rất là nhanh thôi chúng ta cần đừng chuyển mạng nhanh một tí ok đơn giản như vậy thôi thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đao xong và chúng ta làm nhé, thì việc đầu tiên đấy vì sao chúng ta phải đợi 7 ngày bởi vì đấy là chúng ta sẽ xin quyền unlock thì siêu ngoài unlock và đến bây giờ chúng ta unlock và sau 7 ngày chúng ta mới được phép unlock và Xiaomi nó còn quy định hơi oai om như vậy đó sau 7 ngày chúng ta unlock nhá thì chúng ta lưu ý này các bạn lưu ý này là cái tài khoản mi để khi mà xin quyền ở đầu video mình hướng dẫn đấy thì chúng ta phải giữ nguyên và bây giờ chúng ta cần đăng nhập cái tài khoản mi vào cái tool đó thì chúng ta phải có số điện thoại khi chúng ta tạo tài khoản này phải có số điện thoại khi tạo tài khoản này nếu mà số điện thoại đấy mất thì coi như là anh em phải làm lại từ đầu nghĩa là đợi phải 7 ngày tiếp thì chúng ta mới làm được đó anh em lưu ý là như vậy nhé còn bây giờ mình sẽ vào lại unlock tool này bởi mình đã xong rồi này đó thì mình sẽ mở cái mi unlock tool lên nhá đây thì mình cứ copy tất cả những cái này vào một cái folder để cho anh, anh em dễ hình dung nhá đây mình cứ vào ở đây đi mình copy vào một cái folder này đó mi đó ok mình cho ở đây cho dễ hình dung nha đây thì mình giải nén cái hai cái này ra luôn đấy extract ra luôn đó cái này nó cần cái password mà không biết là password là gì đấy nhỉ Để mình xem lại là một giờ nào thì thằng chủ nó cần cái password mà không biết là password là gì đây đây password của nó là xiaomi flash com đó còn chú ý vào cái đấy thôi ok nhá thì uh, bây giờ mình sẽ vào luôn cái à, ô uh, giờ giải nén là cả cục này mình sẽ vào luôn cái mi flash trước này mình bật lên để làm gì nhỉ để cài driver thôi đó install driver vào nhá đó, này đây, cài lên nó không có driver nó báo luôn đó, chúng ta phải cài driver vào đó, install driver vào khi không có driver này chúng ta máy tính nó sẽ không nhận đâu đó nha Bây giờ nó có phiên bản 2020 2021 rồi nhưng chảy hiểu sao trang này vẫn đưa 2018 nhưng vẫn chạy được ấy. Đó. Chờ nó cài được driver nhé Cái này em cứ kiên nhẫn đợi nhé đó, thì bây giờ chúng ta cài à, giải nén cái phe à, Mi tool xong rồi đúng không? Đây mielock thì nó như thế này. Đây nó nằm ngay ngoài này, đấy như này thì chúng ta bật cái này lên. Đó, cái là giao diện này giao diện nó khác ngày xưa rồi, đây mới rồi, chúng ta sẽ ấn vào đăng nhập vào đây. Đó, đăng nhập vào đây nhá thì cái này đơn giản thôi bây giờ nó quét mã rồi đó ấn vào đây để quét mã này thì ở trên ờ, điện thoại nhá sao cái vừa lâu thế nhỉ trên điện thoại này chúng ta ấn vào cái mã này cái này vào cho ta bước này nhá luôn này này đó sau đó chúng ta quét vào cái mã ở trên ờ, máy tính ấy, màn hình máy tính này à. ok à cái này chưa kết nối mạng chán thật đấy Đấy, cái nó mạng nó vào đã lại nha em ơi đọc cốt cho anh thôi đây bây giờ nó sẽ gửi cốt đó rồi nhà mình lắp vào máy đọc cốt cho anh nào không cái số 33 mà em lấy cái số đấy bảo sao mà không có được ờ đấy đọc cho cốt đi không đọc đây chờ một lúc nó sẽ có nhá anh em kiên nhẫn đợi nhá chứ đừng gửi nhiều quá 802 534 đó chính vì thế là chúng ta phải cần có cái ờ, số điện thoại khi chúng ta tạo tài khoản sale thì nó mới ờ, làm được đó thì bây giờ ờ, trên trên trên tool ấy nó đã báo là lock và đã đăng nhập rồi nhá thì bây giờ chúng ta sẽ vào phát bút ở chiếc máy này à, việc đầu tiên là chúng ta cắm cái cát vào máy tính trước nhé thì lưu ý anh em để đẩy chạy ROM ấy anh em nên dùng laptop còn nếu anh em không có laptop mà dùng máy bàn ấy như mình đang dùng ấy thì lên cắm cái cổng USB này vào cổng USB ở đằng sau main nhá đằng sau máy tính ấy nó sẽ là cổng nằm trên bên nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cắm cổng trước đấy là mình ờ, cẩn thận đấy anh em thôi đó thì bây giờ chúng ta vào phát bút thì đơn giản thôi nó như những chiếc điện thoại khác thôi chúng ta chỉ cần giữ ngùa nhỏ tiếng và nguồn giữ nhỏ tiếng và nguồn trên chiếc điện thoại nhá cứ giữ thôi kể cả màn hình bật tắt chúng ta cứ giữ nhá đó nhỏ tiếng và nguồn này mà cái cài này nó vẫn đang báo cài không biết xong chưa thôi cứ thử xem nào nhá nhỏ tiếp về nguồn nha đó một tí sau lúc sau nó sẽ vào hút nha cứ giữ rồi nha nó tắt đèn rồi vẫn giữ nha đó, kiên nhẫn giữ nha nó sau mà mãi không thấy vào nhỉ không thấy vào thì chúng ta bỏ ra đây cho nó lại nha đấy ok vào rồi nhá đây hiện hình con thỏ này đeo khăn quàng này với con robot này ok nhá bây giờ chúng ta sẽ cắm cái cát này vào usb của điện thoại này đó đang nhận đấy vừa rồi này đấy đang lát nha đang lát đấy vừa hình như chưa cài xong ra đấy đó, ok nhìn nhận được rồi đấy đang cài đang cài đang cài chưa nhận được đấy vừa đó tại vì ở trên cái mi và lát nó đang cài đấy vừa chưa nhận được đây này đây đâu đang hiện chấm than này mình sẽ update đi nha nếu mà cái này không được ấy nó cài lâu quá ấy, ở trên cái unlock tool thì như nó có driver đấy ok nhá à, cái máy tính kia của mình bị lỗi ấy thế là mình phải đổi sang cái máy tính này trái quá đi sau đó đổi sang máy tính này được nhưng đại loại nó như thế thôi đó thì uh, ngại cài win mà thế anh em cứ lưu ý là cài đúng cái file mình gửi được nhé do lỗi là lỗi win thôi thì bây giờ mình lại vào lại phát bút chiếc máy này nhá mình ấn nhỏ tiếng với nguồn cùng lúc này đó mình ấn nhỏ tiếng với nguồn cùng lúc nha đây này đó sau đó mình sẽ vào phát bút sau đó mình sẽ cắm cáp để nhận lại nhá cứ nhỏ tới nguồn giữ khi nào vào phát bút thì thôi nha đó. cắm lại cáp nha trên chiếc máy này sẽ ấn đây nó nhận luôn như chiếc máy nào đời vơ hụi lỗi thì nó nhận luôn như này nhá đó anh em và các bạn nhìn thấy không đó, nhận lỗi nhá thì uh, mình sẽ ấn unlock này nó phải đúng tài khoản thì nó unlock được đúng ngày giờ nó unlock được cái này nó đúng 7 ngày đấy nó là 168 tiếng không sai một phút nữa đâu đó em và các bạn lưu ý nhá mình có để quá ra cũng được ô sao nó báo lỗi này kìa lại này hình như đang lỗi mạng này nó phải có cái lỗi mạng đó. đây chờ unlock nhá này nó phải có mạng và đường truyền mạng ổn định ok khi mà máy nó tắt đi ấy, mà nó mất ở trên ờ, màn hình nó mất trên màn hình như này ấy, thì nó unlock thành công rồi đây này ở trên điện thoại nó hiện hình cái khóa như này này thì đã unlock thành công rồi nhá đó thì khi unlock xong rồi bây giờ chúng ta sẽ cài rom à, cài rom nhá thì rom vừa rồi mình hướng dẫn anh em cách đào đấy bây giờ thì trên điện thoại chúng ta lại vào lại phát bút nhé thì chúng ta không quan tâm là như nào nữa bây giờ chúng ta chỉ cần vào lại phát bút thôi đó Đây thì mình sẽ mở lại cái Bây giờ mình sẽ mở lại cái gì ở cái uh, Mi Flash rồi nhá Mình sẽ mở lại cái Mi Flash rồi Thì bây giờ mình sẽ Cái ROM mình đã giải nén ra rồi Mình đã giải nén ra mình để ổ C ấy, cho đỡ bị lỗi Đó Để mình xem nào Mình sẽ làm bây giờ mình ờ, cái ROM của con này Tại vì trên cái máy tính này thì rất là nhiều ROM nên mình sẽ lẫn Thế là mình phải xem lại nhá Xem lại là Tên nó là gì em nhỉ Evego nhá tên của cái rom nốt một là Evego này đó ở trên này rất mình cài máy này mình cài rất là nhiều máy nên mình sợ bị lẫn nên mình ờ, phải phải phải phải, phải ờ. đó, bây giờ mình sẽ copy cái link của cái rom này nhé mình sẽ copy cái link của cái rom này trong ổ C thì ổ C đỡ bị lỗi này mình copy cái link này nhá cái đường dẫn này đây này đó, mình sẽ copy nhá thì trên cái mi và lát ấy mình sẽ paste nó vào đây đây về đây nhá thì bây giờ nó là cái máy này đang ở phát bút đúng không cái này chạy hoàn toàn có phát bút thôi đó xong mình ấn vào reset này reset là trên pin flash này đó, nó nhận ra thiết bị đấy nhá nó nhận ra thiết bị em nhìn nhận thiết bị này này bây giờ mình sẽ ở dưới này nhá cái khu vực dưới này rất là quan trọng này thì bây giờ chúng ta sẽ kích vào clear on đó, nếu anh em nào để ở clear on đi lóc ấy thì nó sẽ lóc lại máy nó sẽ là mất mất mất unlock bootloader thì máy nó sẽ không lên được và bị treo thì chúng ta phải kích vào clear on cho anh em xem kỹ nhá. đó, sau đó ấn flash nhá đó. ấn vào lát này đó, đấy ok bây giờ nó đếm được dây như này là ok này thì cái thời gian của cái flash của cái này nó sẽ mất tầm khoảng 10 phút anh em kiên nhẫn chờ đợi nhé anh em hạn chế đừng để nó tuột cáp nhiều khi nó tuột cáp nó sẽ bị break ấy nó sẽ bị chết máy đấy nó không không lên được anh em lưu ý như vậy nên chúng ta phải cẩn thận như thế này nhé vì sao mình hướng dẫn anh em làm laptop ở laptop thì nhiều khi nó mất điện nó không bị sụp máy tính USB ở đường sau thì nhiều khi nó tránh được lỗi cho nên anh em lưu ý là như vậy đó máy bàn thì cắm USB ở sau bên còn máy laptop thì cắm ờ, thì có laptop thì tốt hơn đấy bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhá ok nhá ờ, mình chạy hết có 360 giây thôi thì nó báo sút sơ và nó khởi lại như này này đó, ờ, nó hiện logo mi và bo tròn bảy logo 7 tỷ rồi nhé là xong nó quốc tế đã được cài xong nó cứ khi nào nó hiện được logo 7 tỷ là xong rồi đó thì bây giờ chúng ta phải cắm cáp ra và chúng ta dùng thôi là khi là chúng ta kích hoạt vào trong nó sẽ rom tiếng việt luôn cái bước này nó khởi động mất tầm khoảng 5 5 phút đến 5 đến 10 phút anh em cũng kiên nhẫn đợi bước này nhé nhiều anh em đợi cái bước này không được lại tưởng là lỗi lại chạy lại mất công này cái bước này cũng lâu ấy nhá thôi cùng đợi tiếp nhá nhá đây này anh em nhìn nhá đó ấn vào tiếp tục nhá anh em nhìn đâu tiếng việt mặc định nhận luôn cho nó thấy ở việt nam phát nó nhận luôn việt nam nó thông minh nó phết đó thế thôi này là google có tiếng việt đầy đủ rồi đó, chỉ mất tầm 5 phút là chúng ta có thể mất kiên nhẫn 7 ngày để chờ đợi và cài ROM mất khoảng 5 phút 360 giây là hơn 5 phút là chúng ta có thể là có ROM tiếng Việt luôn đó Google đủ nhá bỏ qua hết để, để kích hoạt giao diện bên trong cho anh em xem thì là cái ROM này là ROM của Ấn cái ROM này là cái ROM của Ấn Độ nhưng mà nó dùng rất là ngon và mình rất thích cái ROM của Ấn Độ này nó có một đặc điểm như này nhá thì ví dụ như ROM quốc tế mà mà mà bản mà toàn cầu ấy có đi du ấy thì à, nó không có game của gọi hoặc nó có game của gọi thì nó lại à, báo cho người bên kia biết là đang game của gọi ví dụ anh em gọi cho người bên kia cái báo là à, cuộc gọi đang được ghi âm đó nhưng cái ROM Ấn này nó không báo như thế nó có âm thầm được ghi âm thôi như rom góc Trung Quốc ấy à, nhiều người dùng nó vẫn thích cái rom này bởi vì nó có tính năng game của gọi của nó thích hơn đó Google đầy đủ nhá đây nhá Google đầy đủ này đó Google YouTube Google các thứ này trình duyệt gốc của Trung Quốc là mất rồi hoàn toàn là tiếng Việt 100% thôi đây cái giao diện thông báo là tiếng Việt hoàn toàn nó không phải tiếng Trung nữa nhá tin tức cũng vậy đó em nhìn nhá phần cài đặt này đó phần giới thiệu này tiếng Việt này ROM quốc tế global này chứ không phải ROM India đâu nhá cứ đao India thôi nhưng là quốc tế đấy và ROM này ghi âm cuộc gọi không bị báo nó sẽ là Redmi Note 11T 5G đó, tên của nó sẽ là Redmi Note 11T 5G nhá đó, tên nó sẽ thay đổi một chút thôi nhưng không sao cả nó vẫn không vấn đề gì dùng bình thường đó anh em lưu ý mình lưu ý anh em là nữa này anh em chạy rom cho cái máy này em xem kỹ clip của mình mỗi cái phần mà Clion với lại cả Clion inox này anh em lên chọn Glion còn nếu anh em làm chạy bị treo ấy thì anh em đừng có trách mình là anh mà do anh em phải trách nhau là do anh em không xem kỹ nhá đó, anh em xem clip này có vấn đề gì đó anh có comment bên dưới video có lỗi gì đó anh em cứ comment lại cho mình mình sẽ hỗ trợ nếu trường hợp bị lỗi mình sẽ làm online từ xa anh em cho người hỗ trợ anh em từ xa đó anh em xem clip này thấy hai nhớ cho mình một like và subscribe kênh youtube của mình nha chào tạm biệt anh em